đây đây là cây đa ngàn năm bây giờ mình sẽ tới tầng gốc để xem nha các bạn đúc wow, vâng, và ngày hôm nay mình sẽ đi cùng cháu nuôi nha đi đúc đúc Ờ, ở đây là mùa khô nên nước khô hết rồi nha các bạn Wow, quay cho mọi người xem cái cây đa đi kìa Hello xin chào mọi người, hy vọng mọi người sẽ ủng hộ và đăng ký kênh của mình vào ngày hôm nay thì đang là cách ly chống dịch nên mình có làm một cái video là đi đi sinh tồn bây giờ mình sẽ thử làm một cái video thử thách là tới một cái rừng hoang ở đây là nhiều nghĩa địa luôn nghĩa là nghĩa địa ở để rất là lâu luôn không có người tới hoặc là không có bóng người tại vì ở đây ở trong khu này là ngày xưa là khu um, khu quân đội chiến tranh nên bây giờ mình sẽ tới đó để review và cũng đi săn luôn trong đó rất nhiều gà rừng luôn nha các bạn đi thôi nào mà rất là ít người vô vì nó rất là hoang vắng luôn ít ít có bóng người ở trong này là một khu khu có khu, màu mã hoang nha các bạn bây giờ mình sẽ tới đó mình sẽ thử thách để xem có gì ờ, trong đó Đúng không? Look. đây trước mặt mình là một cái ờ, khu mồ mã rất là lâu lâu năm luôn của thời kỳ hồi chiến tranh đến bây giờ không ai dám tàn phá ở khu này nhưng mà bên trong rất là tối mình không dám vào ở trong này nó rất là hoang vắng rất là khó đi luôn nhưng mà nó có nhiều con gà rừng chỗ này lắm nhưng mà mình không nhưng mà mình không dám đi nha tại vì đây là nơi linh thiêng mình không dám đùa dưỡng khu này rất là rộng luôn đây chỉ là một phần thôi ở bên ngoài người ta trồng cây keo nha nhưng mà riêng là cái khu này họ không dám trồng tại vì đây là khu mồ mã mình nổi da gà rồi nha các bạn mình cảm thấy có nghe có tiếng động đi bên trong đi nụ đi đi trước mày đi trước tay sau trong này là thành phố buồn nha cả khu này là màu mãi nha các bạn rất là rầm rạp luôn nhưng mà mình mình đang suy nghĩ là cái nên vô không tại vì đi rất là ít người nha chỉ một thằng quay của mình đi thôi nhưng mà mình cũng muốn cho các bạn thấy để xem nó có cái gì bên trong mình cảm thấy nổi da gà rồi chắc có lẽ mình không vào đâu mình không nên đùa giỡn với những người đã khuất ok các bạn bây giờ mình sẽ thử đi vào luôn nha các bạn mình cũng rất là sờ rất là nổi giờ gà luôn nhưng mà mình sẽ được gọi coi là thử thách mình sẽ đi xem bên trong cùng nhau vào bên trong đi săn nhà no no chó của mình không dám vào nha các bạn mình à, cảm thấy rất là sợ rồi ngay con chó cũng không dám vào no no what không biết vì sao con chó của mình nó không dám vô luôn có vẻ có lẽ là nó biết ở đây là nơi linh thiêng bình thường nó chạy vèo vèo vèo nhưng mà bây giờ mình bắt đầu vào bên khu bên trong nha thì nó là không dám vô thì một mình mình rất là sợ mình không dám vào Liên tục. Nope. nãy giờ không có con gò rừng nào luôn nhất là Xuân tim quá các bạn Mình vừa mới bước ra từ khu khu, khu rừng lâu năm Rất là vắng luôn Lúc nãy là mình định ra đường xuống kia Nhưng mà mình phát hiện ra ngôi mồ vừa mới chôn luôn Nên mình rất là sợ Bây giờ mình quay lại đường này để ra đường này rồi cảm giác bây giờ rất là sung sướng lúc nãy mình rất là sợ luôn rất là rung tim vì con này rất là vắng tanh không có người nha các bạn bây giờ chúng ta sẽ đi ra khu vực bên ngoài nào wow, rất mệt luôn đi cả ngày hôm nay chả có một con chim hay con gà rừng nào luôn bây giờ chúng ta có thể là đi xung quanh quanh nếu không có thì mình sẽ về đâu no. ừ. tạm biệt mọi người nhé nếu mọi người cảm thấy video hay mọi người có thể chia sẻ và bình luận ở dưới tại vì ngày hôm nay mình đi săn chẳng có con mồi nào hết bây giờ có thể mình sẽ quay về nhà tạm biệt